đỡ bà đỡ cái bao lì xì kìa ừ. này con bao lì xì này con rồi đây <laughs> mẹ bỏ đói rồi đi ra bắp xôi ta ăn no trước đi rồi làm gì làm xây xây qua đây <laughs> không ba không một cho cho nội cho nội bình khơi ủa khơi trần dạ thế kia mà rồi dạ, ơi dạ, bóc rồi xoay cái mâm coi xoay cái mâm rồi cho bóc hết luôn cho bóc hết luôn <laughs> cho dở cái mâm luôn <laughs> bưng mâm luôn hả à, à, à cái thiệp đó, Em ăn một xô đỡ lâm hả <laughs> bóp bóp à, tiền hả cho, mẹ đi cho đi cho cho mẹ cho rồi cho nha dạ. rồi cái thứ <laughs> bóc hết mâm thôi ha bóc hết mâm luôn dạ kim ơi kim à à giờ quả giờ quả giờ giờ giờ rồi dạ, bóc tiếp nè đây kìa đây kìa bóc không soi hoài à ăn no rồi ờ bút cái kéo luôn ừ bút cái kéo luôn ghê quá ghê quá dễ dễ dễ để giác vô để giác vô để danh giữa chứ bộ cô ta chờ vô lấy cục sôi cục đất <laughs> chọn hai cục luôn chọn lượng hai cục luôn ăn noi có đất là được rồi hả con coi có anh nó bóc vàng rồi thôi làm gì nó làng cháu hả dạ rồi chưa hai lấy ra đi con về giờ tỉnh lắm đó về con à, rồi cầm nó đi